chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu tạo qua phần bài thứ nhất. Đọc bài văn sau và thực hiện theo yêu cầu. Cây đầu tiên cô muốn giới thiệu với các con để chúng ta học tập đó chính là cây cao. Nào, chúng mình sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu cách miêu tả cây cao. Chúng mình cùng với cô đọc bài nhé. Cây cao Trước sân trong mảnh vườn nhỏ bé, bà ngoại tôi trồng hai cây cau. Bà trồng cau không phải để lấy trái ăn trầu, mà là để lấy nước mưa. Nước từ thân cau rót xuống thật trong trẻo, tinh khiết. Hai cây cau của bà tôi đã phải chật vật lắm mới vượt qua được bóng dâm của những cây mít, cây nhãn cổ thụ và hàng bưởi đã lên cao. Thân cau thẳng tắp ngọn cao phúc lên thanh thoát những tàu cau xanh mướt hơi rủ xuống mềm mại từng đốt trên thân cau phủ một sắc xanh mờ hơi mốc lên của những đám rêu và địa y những buổi sớm khi cau trổ hoa một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng lan tỏa khắp vườn nhà hoa cau trắng xanh li ti như những ngôi sao nhỏ vươn xuống khoảng sân trước nhà rồi cau kết thành trái. Trái cau không mỡ màng, căng mọng như trái hồng, trái táo. Trái cau nhỏ bé như hơi cằn cỗi, còi cọc. Những chùm tua của buồng cau rủ quanh những trái cau đã đậu như che chở cho trái non. Khi những chùm tua đã khô đi, ngả màu nâu sẫm, cũng là lúc những bùn cau đã già, màu trái hanh vàng.